sao mừng tiêu anh dữ vậy Second hand High five Stroll around Hi Các bạn thấy chú chó này thông minh không? Nói cho các bạn nghe về câu chuyện chú chó này nha Tiêu ơn đã nuôi chú chó này cách đây 6 năm trước Các bạn thấy Tiêu dạy chú chó này như thế nào? B hai B, second hand Lại giơ tay lên bắt tay với Tiêu ơn Chú chó này cực kỳ thông minh Nhưng nó đã phạm một cái tội rất là lớn Đố các bạn biết là gì Phạm tội sát sanh Nên Tiêu đã từ bỏ nó cách đây 6 năm Và bây giờ Tiêu lại tiếp tục nuôi nó tiếp Đưa nó về nhà Chăm sóc chữa bệnh cho nó Các bạn nhìn cái chân của nó đi bạn thấy cái chân nó bị cái gì không bị đứt chân nguyên nhân tại sao đứt chân tôi cũng không biết nữa bây giờ tôi đặt tay lên đầu nó chánh niệm chú tâm vô hơi thở lắng động tâm của tiêu lại và tôi đang tìm hiểu nguyên nhân thì ra là nó đi đào hang ở dưới đất chúng vô miệng chai và đứt chân và nguyên nhân đào hang của con là lại cãi lời Tion đúng không lại tà ác đúng không mặc dù rất là thông minh nhưng lại rất là ác độc Tion đã dạy nó rồi là không được sát sanh không được giết mấy con chuột hồi xưa nó sống với Tion nó rất thích sát sanh nó giết chuột nó đã từng giết năm sáu con chuột cùng một lúc bây giờ nó nghe tiếng chuột nữa rồi đó nó lại bắt đầu đi tìm chuột các bạn thấy nó hư không nó vẫn chưa bỏ được tâm sát sanh của nó nên tiêu đã từ bỏ nó và bây giờ nó bệnh tật tiêu lại đem nó về nhà nuôi chứ là tiêu đã bỏ mặt nó cách đây 6 năm rồi bởi vì nó cứ giết chuột hoài nên tiêu muốn từ bỏ nó cho nó tập sống khổ hạnh ấy các bạn thấy nó làm gì không nó tính tè bậy đấy tôi đã bỏ nó vô một cái căn nhà hoang ở ngoài long thành ngôi nhà đó là tiêu không có ở bởi vì nó quá ác mà và bây giờ còn ác không hết ác chưa hối hận chưa 6 năm rồi đó chưa chưa hả chưa chưa buồn gì bây giờ đó là già rồi lông mà đồ cũng mọc lông bạc rồi mà còn ác nữa là không được nha tiêu đã dạy con như thế nào đã mang thân chó rồi mà còn ác độc nữa thì không thể giảng sanh nha chứ con bị đà lạc thân chó tiếp tôi muốn tốt cho con tại sao con rái cá tôi nuôi tôi dạy nó nó nghe lời tôi nó ăn chay còn con cũng ăn chay ăn hộp thức ăn không giết hại động vật nữa nghe chưa cái thằng bi này đó các bạn nó lì lắm nó không có giết động vật để nó ăn đâu mà nó giết chơi cho vui vậy sở thích của nó là sở thích sát sanh nên nó thành thân chó này nè mày thấy vui không mày già đầu rồi bây giờ nè nghiệp chướng nè coi nè coi lông lá nè mỗi lần sát sanh là giết chuột ha giết rắn ha giết ếch ha rồi người hả bị ve đu cắn đau đớn như vậy thì vui lắm hả mày lắc đuôi mày cười mày khoái hả mày giết giết giết giết tu nha bây giờ ở với tiên cá là phải tu lúc trước tiêu anh còn là người cá tôi không thể đủ năng lực để giáo hóa con còn bây giờ tôi đã thành tiên cá rồi tôi đã thức tỉnh rồi phải nghe lời tôi nghe chưa có nghe không đưa tay đây đưa bàn tay lên coi coi nè đưa tay lên đôi tay này có muốn có năm ngón tay không có muốn được mang thân người không có muốn trở thành thần thú giải thoát không chưa sát sanh nghe chưa không có giết con gì để cho vui thỏa mãn hết nghe chưa mình đã ăn chay được rồi mình đã đã lạc thân chó này 6 năm rồi tới lúc mình phải tu để mình giải thoát con đừng suy nghĩ giống như con chó nữa là mày tối ngày mày thành con chó thì chết mà con suy nghĩ giống con chó bà bây giờ là thích giết con chuột là chết không được làm con chó nữa mà làm con chuột hiểu chưa khi thần thức của con xuất ra bên ngoài á con chết rồi đó con mê con chuột là con đi theo cái đường của con chuột con đầu thai làm con chuột tại sao muốn giết con chuột cái mặt mày giết con chuột riết cái mặt y như con chuột luôn rồi thấy không khóc lóc cái gì tiêu nói đúng không mặc dù tôi nói ra tiếng người cho các bạn nghe nhưng mà cái tay tôi chạm vô não của nó tôi chuyển đổi ra thành ngôn ngữ của loài vật để cho nó hiểu các bạn thấy nó nghe tiêu nó hiểu nó khóc nè các bạn thấy không nè con hiểu tiêu rồi đúng không bây giờ tiêu không còn là người cá nữa tôi đã bỏ được dục bỏ được tham sân si à không tôi chưa bỏ được tham sân si bởi vì con người còn tham sân si còn làm hại người khác thì tôi chưa bỏ được cái đó tôi vẫn tham tôi tham kiếm nhiều tiền để cứu động vật tôi sân si với những kẻ mà làm hại người khác những kẻ lên mạng làm những trò xấu xa thì tôi phải nói cho họ hiểu để họ từ bỏ để họ không bị đà lạc giờ con hiểu rồi chưa Tiun không gì mọi người thì bây giờ chắc là Tiun đã giải thoát rồi tôi phải chịu khổ tôi phải à, tập sống giống như là bồ tát vậy đó chịu khổ vì người khác tôi phải làm những việc mà người khác không làm mọi người thờ ơ với cái xấu thì tôi phải chống lại nó các bạn nghe nè con bi nè bây giờ con thức tỉnh cho bi nè thấy tay tôi đặt lên đầu con nè nè tôi đang gieo duyên với con nè năng lượng từ người của tôi toàn là năng lượng của sự giải thoát của sự thanh tịnh tôi truyền cho con để con trở thành một con chó có được trí tuệ để sau này không bị đà lạt nữa con chỉ còn sống được khoảng ba bốn năm nữa thôi là mình đi giảng sanh rồi hiểu không bây giờ muốn lên cõi trời không hay muốn đi xuống địa ngục làm súc sanh là cái cõi mà thấp nhất bởi vậy bây giờ tôi đưa cái con chó bi này về nhà cho nó nghe những giáo lý của lời Phật dạy nè đó con là phải nghe Phật A Di Đà nè Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn con sẽ giải thoát giúp con Tiôn cũng muốn cho con nghe những lời Chúa dạy nhưng những lời Chúa dạy thì không dành cho con vật nhưng mà Phật giáo thì dành cho tất cả muôn loại đều bình đẳng nên con nên nghe lời của Phật đó mày nghe tiếng mày nghe tiếng chuột này mày mày đòi giết con chuột nữa phải không tao nói không bao giờ giết con chuột nữa nghe chưa nghe chưa cái thằng lì ngoan đi cho ăn bánh pizza chịu không chịu khổ 6 năm nay rồi bây giờ được ăn bánh pizza con thấy thế nào biết bánh pizza không pizza đó hầm tiên cá sướng lắm con muốn ăn cái gì là có cái đó con có muốn được hành tiên cá không hay làm chó cá đá lông nheo hả thích thú hả nghe lời tiêu ôm nghe chưa nói làm sao ngoan ngoãn tu tập nhìn nhìn cái gì đã bắt thằng lằn đúng không ở đây nha có mấy con chim bồ câu cục cưng của tiêu nữa bi mà giết nó là chết với tiêu là cho con đi bụi nữa đó không nuôi con nữa đó cho con ra ngoài căn nhà hoang ở nữa đó chịu không không dạy nổi mà giống như đệ tử của tiêu nói mà không nghe là tiêu từ bỏ luôn chẳng lẽ là tiêu từ bỏ con rồi đó nhưng mà tiêu biết con còn có thuốc chữa nên tiêu cho con một cơ hội để con nên người nghe chưa nghe chưa không có làm chó nữa nghe chưa muốn làm người hay làm tiền vui hả hả muốn làm người làm người cá hay làm tiên cá hay làm thần tiên nói coi nói coi đi đâu đánh chống lại hả b đã đây giơ tay lên sát hand bắt tay với tiên cá rồi nha là phải nghe lời nghe chưa ta cấm con sát sanh để thỏa mãn niềm vui nha đó đó đó nghe tiếng chuột nữa chỉ mới một thử thách nhỏ thôi mà chịu không nổi chuột tao nói rồi chuột ở đây là nuôi chuột là bạn của con ôn nuôi chuột để tôi ôn giáo hóa chuột để tôi giúp cho chuột thoát khổ cái gì kẻ thù gì đòi bắt chuột để làm cái gì sao tối ngày ác vậy mới dạy rồi bởi vì làm cái thân súc sanh rồi tiêu nói với các bạn không có cái não nói nó trước rồi nó lại quên sau cái não của nó làm như là não cá vàng vậy đó biết não cá vàng không lắc đầu không biết hả ngoan nè bây giờ muốn ăn bánh pizza không lần đầu tiên cho ăn bánh pizza dạo này á cái cơ thể của tiêu nó nó lại hấp thụ thức ăn rất là khó nên nhờ bánh pizza mà tôi mới giữ được cái mạng này trời đất ơi cha làm cái gì mà cái bánh nó rớt ra bên ngoài luôn vậy các bạn ơi trời đất ơi bánh pizza ơi Đó. đi ngon không ăn thử coi ngon không trời cái bánh pizza này là bánh pizza rau củ quả rất là ngon nha mà con chơi cái gì muốn ăn cái gì đố các bạn nó muốn ăn cái gì ạ à? nó đòi ăn trứng bánh pizza đi rồi cho ăn trứng nè bởi vì cái thứ ngon lành như vậy mà không biết ăn trong đây là nó không có quá chất độc hại tàn là tinh hoa tinh túy mà con không ăn được mày đòi ăn trứng biết trứng gà bây giờ là tàn là thuốc tăng trưởng không không trong đó tàn là chất ambi đồ này kia không ăn vô cái trứng gà đó nó không có bổ béo gì hết vậy mà nó thích cái gì đố các bạn biết nó muốn gì đó nó nói là chuột chuột chuột mày ở đâu thằng này nó ác thiệt bởi vậy tôi đem nó về để giáo quá nó lại nó còn sống vài năm nữa nó chết mà bây giờ nó đòi sát xanh không à sợ nó ghê luôn á mới dạy nó nghe lời nó khóc lóc nó hiểu được giờ nó lại muốn bắt chuột nữa các bạn thấy không bởi vậy chúng ta được mang cái thân người có trí tuệ rất là may mắn nên các bạn á nên sống thiện đi mà ai mà không sống thiện á để bị đọa lạc thành súc sanh rồi chư phật chư bồ tát chư thiên tiên cá gì chúa trời gì giáo hóa cũng không nổi nữa nói trước quên sau hoài à nó đâu có nghe lời mình đâu bởi vì nó đâu có trí tuệ đâu mà nó hiểu được khổ vậy đó đây là món yêu thích của bé chó à không không phải là bé mà là ông già ông già ông già bi bi bi bi ơi ông già ơi nè yêu thích đúng không đã nói cái này á chứa tàn là chất tăng trưởng không à gà bây giờ ăn tàn là mấy cái hóa chất độc hại tôi ăn tôi thấy cái trứng gà nó rất là đắng mà con ăn con thấy nó rất là ngon hả sao con khổ vậy con rồi bây giờ tôi lột trứng ra cho con ăn nha mê quá hả thích quá hả cái vỏ phân biệt được cái vỏ không ăn luôn cái vỏ không lụng bao tử á làm súc sanh khổ không các bạn không kiềm chế được món ăn kìa con nó cầu xin tiêu anh kìa sao bây giờ ngoan ngoãn nghe lời quá vậy lúc tiêu dạy con thì con không nghe lời cha thì ra con thích ăn hơn là thích chuột nữa hả nghe tiếng chuột mà bây giờ nó thấy cái trứng gà nó mê quá nó không đi bây giờ cái khả năng cảm âm của tiêu đã sử dụng cho động vật càng thể hiện nhiều khả năng thì tôi lại càng khó sống nhưng mà tôi vẫn muốn giúp cái con chó bi này nè tham ăn thì tôi cho ăn ăn đi rồi thức tỉnh nó chịu khổ 6 năm rồi các bạn nó tàn ăn hộp thức ăn không á bây giờ những gì nó muốn tiêu đều giúp cho nó tiêu còn nhớ một lần mình thiền định và xuất thần ra bên ngoài tôi lúc đó tôi nghĩ là mình muốn làm con chim lập tức thần thức của Teon chạy đi đầu thai vào một quả trứng sắp nở thành con và khi mà cái trứng gà nở ra là Teon thấy mình là một con gà con nằm dưới lớp lông của một con gà mẹ xung quanh Teon là những con gà khác nhưng bởi vì Teon xuất thần nhưng mà Teon còn trí tuệ bởi vì Teon còn mang thân người Tôi thấy ủa sao mình là con gà vậy ta Trời ơi Thiệt là đau khổ Và thế là Người ta cho con gà đó ăn Thóc Lúa Cám Mấy con gà con khác Anh chị em của Tiun Nó ăn rất là ngon lành Còn Tiun nghĩ Mình đâu phải con gà đâu Tại sao mình phải ăn cám Hàng ngày mình ăn chay Ăn tàn là món ngon Trong nhà hàng chay á Tự nhiên mình phải ăn cám Nên Tiun đã nhịn đói Và Tiun đã chết Và hôm đó là Tiun đã ngủ 12 tiếng đồng hồ và tôi đã cảm nhận được nỗi khổ khi mà mang thân của con gà. Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho các bạn nghe nhưng nó liên quan đến thần thông cảm ứng nhiều quá. Nếu mà tôi nói ra là địa ngục, chư thiên các cõi trời, họ sẽ cho tôi chết liền. Nên tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều, khi thành tiên cá các bạn sẽ thật sự biết tất cả. Nhưng các bạn đừng thể hiện gì cả bởi vì cái cõi này nó đã có quy luật rồi thiện ác phải phân tranh và những ai làm được làm đúng thì đi theo đường thiện làm sai thì đi theo đường tà ôn thì không muốn ai bị khổ cả chư Phật thì cũng luôn hiển hiện để giáo hóa chúng sanh giúp cho các bạn thoát khổ nhưng nhìn đi có bao nhiêu người làm được những điều Phật dạy có bao nhiêu người làm được những điều Chúa dạy có bao nhiêu người thoát khỏi luân hồi súc sanh địa ngục giống như con chó này đây Tuyôn bây giờ dạy nó cũng còn thấy khó nữa đó Cho nó ăn để thấy rằng Tuyôn rất thương nó Muốn nó thoát khổ Cho nó chịu khổ để nó thức tỉnh mà nó cũng chưa có thức tỉnh nữa